cho quên đường thì nó trái bời còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn rồi giờ cho eo mây vì tôi đã lỡ yêu em cũng may đường về nhà em quá xa thương hạnh nhìn em thoáng qua Hà ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về Mới chỉ nhìn em khóc tôi mong chợt nhận ra đã yêu em rồi Sáng trong cho mình ngừng trôi do ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mãi sao để cho em đang chờ em đưa em về từng ngày đường này là đường cho tôi trở cho lại nghe yêu vì thổn thức nhẹ nhàng hương hoa gần đến sáng mơ chấp mình rồi vẫn đạp xe như bao ngày hạ vẫn dần trôi